quả đã con chơi rồi con chơi rồi con chơi rồi chơi rồi bang cái cây gì đi nhiều lên đi học Rồi bác kỳ bóng bay <laughs> Đây. Đi coi nó vào lên mà Con chỉ chỗ con Con xem gì đâu